trai tài gái sắc đôi mình là nhất lạc trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tin chuyện trăm năm chuyện này anh quyết cưới em liền tay đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu ngày lên trong thang trào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng ôi dù qua xa em ơi rượu mừng mình nâng ly Ngày mình quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly Kiểu dạng ngứa đôi mình là nhất Lạc trên sớm dưới Đẹp đôi thì có ai bằng Yêu nhau mấy mùa trăng Đến lúc tin chuyện trăm năm Chuyện này anh quyết cưới Em liền tay đàn trai bưng mâm Theo sau anh rước em về làm dâu Ngày lành trong tháng Trào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng Ô dù qua xa em ơi rồi mừng mình đơn ly ngày mình vui thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn Kiều vàng ngựa ô anh khóc đón em về dinh rồi hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau đừng lo sống gió chuyện gì 红色。